Xin được chào mừng tất cả các anh chị đến tham dự khóa huấn luyện sản phẩm mới An Thịnh Đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ Daichi Việt Nam. Tôi là Thiên Kiều đến từ bộ phận huấn luyện kinh doanh sẽ đồng hành cùng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, lý do chọn bảo hiểm An Thịnh Đầu tư. Thứ hai, kiến thức chung về tài chính, đầu tư. Và thứ ba, các yếu tố cần thiết khi đầu tư. Trong khóa học nền tảng thành công, các bạn đã được tìm hiểu các sản phẩm thuộc dòng truyền thống An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện, Đại gia An Phúc và cũng được biết tới sản phẩm thuộc dòng liên kết chung đó là An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Ngoài ra còn có các sản phẩm bổ sung từ bỏ thu phí, tai nạn toàn diện nâng cao, từ kỳ, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, chăm sóc sức khỏe. Mỗi sản phẩm đều đáp ứng được các nhóm khách hàng khác nhau và câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các bạn ngày hôm nay là các bạn mong muốn điều gì khi tư vấn sản phẩm mới. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 lý do khi các bạn lựa chọn sản phẩm mới An Thịnh đầu tư để tư vấn cho khách hàng nhé. Đầu tiên, đó chính là mức hoa hồng cực kỳ hấp dẫn. Với các sản phẩm hiện tại, các bạn đã có cơ hội để nhấn mức hoa hồng là 20, 25, 30, 35 hay thậm chí là 40%. Vậy bạn sẽ mong muốn mức hoa hồng là bao nhiêu khi tư vấn sản phẩm An Thịnh đầu tư này? Hoa hồng khi tư vấn sản phẩm An Thịnh đầu tư sẽ lên tới tối đa là 45%. Thật hấp dẫn phải không nào? Thứ hai, bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận với nhiều phân khúc khách hàng. Khách hàng muốn tham gia bảo hiểm nhưng không muốn tham gia bảo hiểm truyền thống, khách hàng muốn được đầu tư. Khách hàng có nhiều tiền, khách hàng có am hiểu về thị trường chứng khoán, tài chính. Và bạn đã từng gặp trường hợp khách hàng nói rằng, tôi có nhiều tiền thì tôi cần gì phải mua bảo hiểm chưa ạ? Đây chính là cơ hội để bạn thuyết phục họ cùng hợp tác đầu tư nhằm tạo dựng tài sản một cách hiệu quả thông qua sự hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp từ tập đoàn tài chính hàng đầu của Nhật Bản. Dành cho khách hàng sự lựa chọn thích hợp từ ba giải pháp đầu tư khác nhau để tăng nguồn vốn từ cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi từ các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được bảo vệ toàn diện trong cuộc sống trước những rủi ro như tai nạn, ốm đau, nằm viện, bệnh hiểm nghèo hay xấu hơn là mất sớm. Thứ ba, đón bắt xu hướng của thị trường. Xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán đã hút một lượng tiền rất lớn từ các kênh khác vào chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã ấm trở lại, lãi suất ngân hàng đang giảm, như vậy đầu tư thông qua an thịnh đầu tư là kênh huy động vốn đầu tư hấp dẫn khi tình hình thị trường thay đổi như vậy. Thứ tư, dành riêng cho tư vấn được chọn lọc. Đây là dòng sản phẩm cao cấp, tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay và chỉ có những tư vấn tài chính giàu kinh nghiệm ít nhất là 6 tháng trở lên và có hoạt động bán hàng tốt trong thời gian vừa qua mới đủ điều kiện để được tham gia huấn luyện sản phẩm này. Thứ năm, nâng tầm cao mới trong nghề nghiệp. Kiến thức đầu tư là cơ hội để tư vấn tài chính có thể nâng tầm cao mới trong nghề nghiệp của mình. Tư vấn sẽ được tiếp cận sử dụng công cụ bán hàng mới hiện đại tân tiến đó là PrimPub. Như vậy, chúng ta đã có 5 lý do để lựa chọn tư vấn sản phẩm An Thịnh đầu tư và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nhé. Thứ nhất, mức hoa hồng hấp dẫn. Thứ hai, cơ hội tốt để tiếp cận với nhiều phân khúc khách hàng. Thứ ba, đón bắt xu hướng thị trường. Thứ tư, dành riêng cho tư vấn được chọn lọc. Và cuối cùng đó là nâng tầm cao mới trong nghề nghiệp. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức chung về tài chính, đầu tư. Tại sao bạn cần phải kiếm tiền? Bạn có đồng ý với tôi rằng mọi người đang làm việc để sống và để cuộc sống tốt đẹp hơn hôm nay và mai sau. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, tiền phải sinh ra tiền vì lạm phát luôn thường trực làm cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Bạn muốn có một cuộc sống cho bản thân và gia đình của mình như thế nào trong tương lai? Chúng ta nói với nhau rằng tiền phải sinh ra tiền, vậy nếu có tiền bạn sẽ làm gì? Đầu tư vào bất động sản, cần vốn lớn, rủi ro thanh khoản và biến động. Đầu tư vào vàng, rủi ro cao, lợi nhuận không còn hấp dẫn. Đầu tư vào thị trường chứng khoán thì cần có thời gian, kiến thức, kinh nghiệm để đầu tư hiệu quả. Gửi tiền tiết kiệm, lãi suất thấp, rủi ro lạm phát. Gửi tiền vào các quỹ đầu tư sẽ mang lại cơ hội đầu tư lớn cho mọi người. Vậy đầu tư là gì? Đầu tư, theo nghĩa đơn giản là một hình thức đưa vốn hay còn gọi là tiền vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế nhằm thu lại lợi nhuận. Mục đích là thu lại giá trị cao hơn vốn đã bỏ ra. Vì sao cần phải đầu tư? Như các bạn đã biết, chi phí cố định của chúng ta ngày càng tăng theo thời gian, tuy nhiên thu nhập lại bị ăn mòn theo năm tháng. Vậy cần bao nhiêu thời gian để có cuộc sống tốt đẹp hơn khi nghỉ hưu? Để đạt mục tiêu 20 tỷ cho năm 60 tuổi với giả thiết là tăng trưởng tài sản 10% trên năm. Nếu bắt đầu từ năm 30 tuổi, như vậy mỗi tháng cần tích lũy là 8,8 triệu đồng. Nếu bắt đầu từ năm 35 tuổi, như vậy mỗi tháng cần tích lũy là 15,1 triệu đồng. Nếu bắt đầu từ năm 40 tuổi, như vậy mỗi tháng sẽ cần tích lũy là 26,3 triệu đồng. Nếu bắt đầu từ năm 45 tuổi, như vậy mỗi tháng cần tích lũy là 48,3 triệu đồng. Và nếu như bắt đầu từ năm 50 tuổi, vậy mỗi tháng cần tích lũy là 97,6 triệu đồng. Vậy khi nào bắt đầu để con cái có cơ hội học tập tốt hơn? cùng đầu tư trong 10 năm với mục tiêu để con cái có cơ hội học tập tốt hơn và nếu bắt đầu từ sớm lúc con trẻ không tuổi thì với mức đầu tư 120 triệu một năm cuối cùng sẽ nhận lại được là 5 tỷ 046 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu 10 năm sau mới đầu tư, lúc con trẻ 10 tuổi thì cần đầu tư gấp đôi là 240 triệu trên năm. Nhưng cuối cùng, năm con trẻ 20 tuổi thì cũng chỉ nhận được là 4 tỷ 021 triệu đồng. Vậy đầu tư như thế nào? Có hai hình thức đầu tư. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do các nhà đầu tư bỏ vốn và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà các nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Đầu tư trực tiếp có ưu điểm đó là quyền lợi và trách nhiệm gắn với hoạt động kinh doanh, tự chủ, tính quyết định cao. Tuy nhiên cũng có mặt hạn chế đó là cần tập trung vốn, công sức, thời gian, cần kiến thức chuyên môn, tính thanh khoản thấp. Đầu tư gián tiếp có ưu điểm đó là tính linh động, không cần vốn lớn, có thể tích lũy dần dần, tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, cần phải nắm bắt thông tin kịp thời và nhạy bén. Những nguyên lý cơ bản về đầu tư tài chính. Thứ nhất, lợi nhuận và rủi ro. Trong đầu tư, lợi nhuận và rủi ro luôn song hành với nhau, không có bữa trưa nào là miễn phí. Thứ hai, đa dạng hóa danh mục và phân bổ tài sản đầu tư, không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Thứ ba, thời gian đầu tư. Thời gian là tiền bạc, thời gian đầu tư quan trọng hơn thời điểm tốt nhất để đầu tư. Thứ tư, lựa chọn sản phẩm đầu tư. Không có sản phẩm tốt hay dở chỉ có sản phẩm phù hợp. Về thời gian đầu tư, áp dụng quy luật 72. Quy luật 72 thường được sử dụng nhiều trong việc hoạch định tài chính. Quy luật 72 xem xét khả năng sinh lãi kép từ số tiền đầu tư ban đầu. Quy luật 72 cho biết số năm số tiền của bạn gia tăng gấp đôi ở một mức lãi nhất định. Quy luật 72 tương đối chính xác miễn là mức lãi dưới 20% một năm. Giá trị tương lai của đồng tiền Ví dụ, một người đầu tư với số tiền là 100 triệu đồng trong 6 năm – với lãi suất cố định là 10% trên năm. Vậy số tiền người này sẽ có được sau 6 năm nếu tính lãi là Nếu tính theo lãi đơn là lãi được tính trên vốn gốc ta có công thức. Như vậy, sau 6 năm, người này sẽ nhận về 160 triệu đồng. Nếu tính theo lãi kép là lãi của kỳ hạn trước được cộng dồn để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo ta có công thức là như vậy, sau 6 năm, người này sẽ nhận về là 177,2 triệu đồng. Sức mạnh của lãi kép Số tiền đầu tư đều đặn 10.000 đồng trên ngày và cứ sau mỗi năm tăng 8%. Nhìn vào bằng số liệu tính toán ở cột 9% và 10%, chúng ta có thể thấy cứ 1% trên lệch lãi suất với thời gian đầu tư 40 năm sẽ đem lại giá trị tương ứng là hơn 991 triệu đồng. Ví dụ về sức mạnh của lãi kép. Giả sử gửi tiền tại ngân hàng, nếu lấy lãi theo định kỳ năm thì lãi thực là 10%. Nếu lấy lãi 2 lần trên năm, tức 6 tháng, thì lãi thực lúc này là 10.25%. Nếu lấy lãi 12 lần trên năm, tức là hàng tháng, thì lãi thực lúc này là 10.47%. Nếu lấy lãi 365 lần trên năm, tức là hàng ngày, thì lãi thực lúc này là 10.5156%. Quan hệ rủi ro và đầu tư Nhìn vào hình ảnh minh họa, chúng ta có thể thấy lợi nhuận tiềm năng càng lớn thì rủi ro tiềm năng càng cao. Đảm bảo bao gồm chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, quỹ hưu trí. Ở mức thu nhập cố định an toàn bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Ở mức tăng trưởng bao gồm cổ phiếu, tăng trưởng, chứng chỉ quỹ, bất động sản. Ở mức đầu cơ bao gồm kim loại quý, ngoại tệ, cổ phiếu, đầu cơ, vân vân.